Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan trai ạ. À. Thì hôm nay mình xin chia sẻ lại thông tin về à, câu chuyện bói bài tarot của à, các chị fan cũng như của các bạn quan trai trong cộng đồng đang chia sẻ với nhau về những ngày hôm nay câu chuyện về bói bài tarot của của rap vào năm 2021 ấy thì à, có thể một số bạn theo như mình được biết thì bài tarot bói có thể là dự đoán trước tương lai nhưng cũng có thể có thêm về mê tín hoặc là tín ngưỡng một tí cho nên là những à, những câu chuyện về bói bài như thế này chúng ta chỉ nghe để mà cập nhật những điều có thể là mới mẻ mới lạ hay và những thứ trùng hợp chứ cũng không hẳn là xem ở một cái trạng thái nghiêm túc quá thì sẽ trở nên nghiêm trọng đi cho nên là mục đích của mình chia sẻ hôm nay chỉ để chúng ta cùng dõi theo có thể bài nói một phần nào đó chính xác hoặc là một phần nào đó dự đoán về tương lai chẳng hạn thì chúng mình cùng nghe nha về những dự định của RAC vào năm 2021 thì sẽ có những dự án hợp tác khác nhau mang tính sáng tạo cực cao và trước đây chưa bao giờ thấy và Rap sẽ có khả năng kiểm soát hoàn toàn chứ không bị ngăn trở gì hết. Một bộ phim ngắn có thể là phim độc lập mang tính chất điện ảnh chăng? Rap đang đứng giữa sự lựa chọn tiếp tục làm việc hoặc nghỉ ngơi vì có lẽ trong thời gian này cậu ấy phải làm việc rất rất nhiều và cũng rất là áp lực. Chị bốc bài được lá bài Ten of Swords, một lá bài khá nặng nề. Rap có lẽ đang rất mệt mỏi về thể chất hoặc tinh thần hoặc là có thể là cả hai có sự tái hợp tác với những người mà cậu đã làm việc cùng và đây cũng là điều mà cậu mong muốn có lẽ những người này có thể là diễn viên hay đội sản xuất staff khiến cậu cảm thấy xứng đáng để bỏ công sức dù rất mệt mỏi với lượng công việc lớn rất là một người rất hào phóng, cậu ấy cũng làm từ thiện rất nhiều và mọi người cũng biết điều đó. Trong năm 2021 thì Rap sẽ cho đi những gì cậu nhận được, luôn lắng nghe fan và đó là những người tự nhiên một con người tự nhiên của cậu ạ à. sẽ là thành viên của một uh, buổi biểu diễn thực tế nào đó mang năng lượng vui tươi và tích cực rất có một người góp là một người tươi sáng và hài hước vào năm 2021 thì Rob có thể sẽ nghỉ ngơi hoặc có thể là sẽ chọn lựa một kỳ nghỉ nào đó vào cuối năm 2021. Về cảm nhận của Rob sự thành công hiện tại của cậu ấy Rắp đã bỏ rất nhiều tâm huyết và công sức vào những công việc của cậu ấy. Cậu ấy rất biết ơn với vị thế của mình hiện tại, đồng thời cũng cảm thấy tự hào về bản thân, về những điều mà cậu ấy đã làm được và Rắp vẫn muốn làm tốt hơn như thế nữa. Với việc ngày càng nổi tiếng thì Rắp càng cẩn trọng hơn trong hành động của mình. Cậu cảm thấy phải có trách nhiệm với lời ăn tiếng nói, những dự án công việc mà cậu tham gia rất cảm thấy có chút áp lực vì cậu không muốn làm mọi người và kể cả bản thân cậu thất vọng. Cảm xúc của Rap về fan, người hâm mộ. Fan là động lực của cậu, giúp cậu làm việc tốt hơn, đồng thời khiến cậu hiểu rõ về bản thân mình hơn. Rap là một người dễ xấu hổ và hướng nội. Năm 2021, cậu sẽ chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình và điều đó dễ dàng hơn vì có sự động viên, support của người hâm mộ Rap biết những hành động, những giải thưởng mà cậu nhận được đều nhờ fan, nên Rap rất biết ơn, tôn trọng fan của mình. Fan đã trao cho cậu rất nhiều nên cậu cũng muốn trao lại cho fan như vậy. Gia đình của Rap có hỗ trợ động viên Rap trong công việc hay không? Rap đã muốn làm công việc này từ khi cậu còn nhỏ và gia đình cậu đã rất ủng hộ Rap vì họ biết đó là điều cậu luôn mong muốn. Gia đình cậu cũng hiểu Rap là một người là một người mà cậu muốn thì cậu sẽ làm và họ rất tự hào về cậu. Rắc và gia đình có sự kết nối rất tuyệt vời. Gia đình là sự hỗ trợ tốt nhất của cậu. Khi cậu mệt mỏi và áp lực trong công việc, cậu sẽ nói với họ và mọi người đều lắng nghe. Rắc không giấu bất cứ điều gì đối với gia đình cả. Người thân thiết nhất đối với Rắc trong hiện tại Bài nói rằng là một người mang năng lượng của cung Song ngư Là phụ nữ mà Rắp đã biết từ rất lâu, rất lâu rồi, họ không bao giờ bỏ rơi cậu. Luôn đến bên Rắp khi cậu cần, khi Rắp mệt mỏi thì cậu cũng sẽ đến bên người đó. Cần sự an ủi, là người thấy con người cậu kể cả khi cậu thành công và kể cả khi thất bại. Thì à, ai cũng nghĩ đó là chị Ray, chị của Rắp đấy ạ. À. Thêm một người nữa là người đàn ông lớn hơn Rắp nhiều tuổi, Nói chung là họ làm việc chung và dần trở thành một người mà rất rất rằng gũi. Có thể hai người gặp nhau khi cả hai đều không có gì, cùng một xuất phát điểm, cùng nhau nổi tiếng và trưởng thành trong công việc. Người diễn viên nam ấy cực kỳ quan tâm và chăm sóc Rap, và Rap dù buồn hay vui thì đều nói với người đó cả. Thì mọi người cũng nghe ra thì cũng biết chắc chắn đó là bimil rồi đúng không ạ? À? Liệu Rap có đang hạnh phúc hay không? Thì à, Rap rất hạnh phúc, thỏa mãn ở thời điểm hiện tại, cho dù cậu đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách, theo bài nói là như vậy. Đồng thời cậu càng có sự thúc đẩy để cậu tiếp tục thực hiện nhiều việc hơn nữa dù cho có mệt mỏi đến thế nào. Điều ước của Rap dành cho tương lai là đặt nền móng vững chắc cho những gì cậu đang có và duy trì nó. Cậu muốn nâng độ nhận diện của mình, đạt được nhiều thành công hơn trong công việc nhưng đồng thời cậu không quá vội vã để thực hiện những điều đó. Rap là một người quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Rap cũng đang bàn bạc một công việc bí mật với một số bên liên quan và cậu rất muốn điều đó được thực hiện. Rất cũng sẽ hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa, mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Về phần à, bên mảng âm nhạc của Rap thì Rap dường như đã không tự tin cho lắm về khả năng âm nhạc của mình, nhưng bây giờ thì cậu muốn thử thách trong lĩnh vực này và dần tự tin hơn, thoải mái hơn rồi. Rap cũng sẽ viết lời bài hát để diễn tả những nỗi niềm mà cậu muốn bày tỏ, thể hiện con người của mình. Rap sẽ hợp tác với những người truyền cảm hứng cho cậu và khiến cậu cảm thấy thả lỏng, thoải mái trong lĩnh vực âm nhạc này là người mà Rap đã từng từ chối vì khi cậu ấy không tự tin vào khả năng của mình và một người nữa rất thông minh và logic. Hai người ấy đều là đàn ông, trong vòng một năm thì mọi người có thể thấy Rap thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực âm nhạc như thế này. Liệu Rap có đang tham gia vào một series nào khác hay không? Thì theo bài nói là chắc chắn là có nhé. Có một số việc đang được bàn bạc và lên kế hoạch nên 100% Rap sẽ đóng một bộ phim nào đó nữa Rap sẽ đóng cặp với nam hay nữ trong series này là nam diễn viên à? Ý nghĩa của Bimil đối với cuộc sống của Rap là gì? Khi bên cạnh Bimil thì Rap luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Bimil cũng là nguồn cảm hứng của Rap khiến Rap luôn sẵn sàng thử thách những điều mới, nâng cao bản thân. Giữa hai người là nguồn năng lượng thoải mái, Miu Rap luôn trò chuyện cởi mở với nhau, không có bí mật nào giữa hai người cả. Mặc dù Rap là một người hướng nội nhưng khi bên cạnh Miu thì cậu luôn mở rộng lòng mình, thoải mái và không cần giữ điều gì trong lòng cả. Sẽ hợp tác lần nữa trong một dự án nào đó hay không thì Rap luôn mong muốn điều này và câu trả lời là có nhé. Rap sẽ hợp tác với những nghệ sĩ khác chứ. Rap sẽ nhận được nhiều sự công nhận hơn trong giới trong giới nghệ sĩ bởi những nghệ sĩ khác nhiều người cũng mong muốn làm việc chung với cậu và cũng liên hệ nói chuyện với cậu câu trả lời là chắc chắn sẽ là có Khi gách nổi giận thì sẽ như thế nào? Khi Rách mà nổi giận thì sẽ thật sự rất đáng sợ. Rách là một người bình tĩnh và hướng nội. Thường khi giận thì không nói gì đâu, nhưng một khi không thể nhịn được nữa vì nó quá giới hạn chịu đựng, thì đó sẽ là sự hủy diệt, một năng lượng mà mọi người không thể ngờ đến ở Rách. Nói đến việc liệu rắp có cơ hội hợp tác với Gia Gia, diễn viên mà cậu yêu thích hay không, thì sẽ có những sự bàn bạc trao đổi cũng như mạng lưới quan hệ, nhưng khả năng cao là có đấy. Nói đến người yêu của rắp thì luôn tiến về phía trước, trưởng thành cùng nhau, luôn thử thách những điều mới mẻ, không dậm chân tại chỗ. rắp sẽ cố gắng thỏa hiệp những mong ước và yêu cầu của người yêu và cậu mong người yêu của cậu sẽ như vậy đối với cậu. Một người trung thực có cùng niềm tin với rắp Người yêu của Rap cũng cần phải hiểu cậu, hiểu những cảm xúc trong cậu. Vì Rap là một người hướng nội, đôi khi cậu rất khó tìm từ để giải bài những cảm xúc của bản thân. Cậu không cần phải nói ra nhưng người đó có thể hiểu cậu ngay lập tức. rap cần một người luôn cổ vũ cậu khi cậu cảm thấy thiếu tự tin và cậu cũng sẽ làm như vậy khi người ấy cảm thấy trong trên. rap cũng cần một người tràn đầy niềm tin ở bên cậu. Cậu cần sự an toàn vững chắc khi yêu. rap thích một tình yêu kiểu dễ thương và rap tin vào show may cậu muốn một tình yêu mà cảm giác ấm áp như khi ở nhà không có gì quan trọng hơn mối quan hệ này cả khi rất yêu thì người đó sẽ là tất cả những điều mà cậu quan tâm và rất muốn tình yêu đó sẽ bền vững và lâu dài đi cùng cậu suốt một thời gian dài cũng giống như là một tình yêu bền vững mãi mãi như vậy một người rất linh hoạt có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh dù nó khó khăn như thế nào có tính cách tự tin, rất sẽ mệt mỏi và không thoải mái khi người yêu cứ như là tôi không xứng đáng với bạn hoặc tôi không được làm không làm gì được cho bạn cả. Thì rất mong muốn có một mối quan hệ lâu dài như vậy. Việc đi đến à, cuối cùng có thể là muốn kết hôn với người ấy thì đó là những gì mà bài tarot bói được cũng như là những việc mà mọi người có thể à, cập nhật được trên các fanpage cũng như là một số quan giai đã chia sẻ lại về à, clip mà các chị các chị mà bói bài tarot cho cho ráp ấy thì cũng như là một số thông tin cập nhật mình nghĩ là nó liên quan nhiều hơn với thực tế về những dự định sắp tới của ráp cũng như những điều mà có thể là một số thông tin cập nhật mà mọi người cập nhật được á thì có những khía cạnh về công việc về tình yêu về dự đoán trong tương lai thì khá là nhiều những sự trùng hợp cũng như những điều mà trải bài ra cũng trùng hợp như vậy